mời các bạn chúng ta đến với một vườn bưởi da xanh ở ấp Thanh Trung, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước và trên ờ, một vườn bưởi mà với diện tích là hơn một mẫu với tổng số cây là hơn 400 cây của vườn nhà ông Phùng Văn Trong à, với địa chỉ trên à, hàng năm đã cho thu được à, à lợi nhuận rất là cao và dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang trong năm qua thì ngày hôm nay chúng ta đến cùng đến thăm vườn bưởi này để cùng trải nghiệm với chúng tôi về một vườn bưởi vô cùng xinh đẹp và cho một lợi nhuận khá là cao các bạn nhé. À, vâng, à, xin chào ông cùng muốn cho lại. Dạ, vâng, em à, chào chị. Vâng, vâng. hôm nay thì à, được biết là bên vườn bưởi của mình đã dùng phân bón Sinic Tân Bắc băng Giang trong năm qua vâng. nhưng cũng chưa có cái dịp nào mà vào được để thăm vườn bưởi này. Dạ. Thì ngày hôm nay công ty của chúng tôi đến đây để hướng dẫn ừ, cho bà con biết cách chăm sóc bưởi à, da xanh vâng. bằng phân bón Zinix Tân Đất Bắc Giang dạ. và đồng thời à, chúng ta cùng nhau để làm một số kỹ thuật như là cắt cành tỉa tán vâng. để giúp bà con à, ngoài Bắc à, nắm được những cái nắm bắt được những cái quy trình cũng như là dạ. cái kỹ thuật chăm sóc vâng. bưởi da xanh bởi vì ngoài Bắc là về cái kiến thức của người ta vẫn về bưởi da xanh này nó chưa được sâu rộng cho nên là cũng nhờ ông để giúp đỡ bà con ngoài Bắc ạ. Vâng vâng. Và dạ. sau đây thì mời các bạn theo chân chúng tôi vào vườn nhé. ngày hôm nay chúng tôi hướng dẫn bà con về quy trình bón phân silic cho bưởi da xanh tại thời điểm này. Ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 13 tháng 5 năm 2022 và ngày âm lịch cũng là ngày 13 tháng 4 năm 2022. Và trên bưởi da xanh 6 năm tuổi này thì ờ, ông Phùng Văn Trong đã bón đầu năm vừa rồi thì đã bón trên ờ, mỗi một gốc như thế này là bón một cân LPK. Dạ. Đấy, và loại 16 16 16 và phân chuồng ngoài mục đã bón được một bao à, khoảng 450 cân. Khoảng chừng 50 cân. Ạ. Vâng, khoảng 450 cân trên một gốc như này. Và phân Sinic Tân Phát thì ông đã dùng cái túi 300 gram này. Đã dùng cái túi 300 gram để phun định kỳ hàng tháng. Tức là mỗi tháng phun một lần. Đấy. À, từ đầu năm giờ là ông đã phun được 3 lần và ngày hôm nay đã đến định kỳ của tháng 4 Dạ. thì à, chúng tôi hướng dẫn bà con là phun cái túi 300g này phun túi 300g này cho bưởi ra xanh tại thời điểm này để giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt cho quả ra à, bóng láng đẹp vỏ mỏng sọ to múi dài và ruột đỏ Đấy. và à, song song cùng với việc phun như này thì công ty cũng hướng dẫn bà con là là bón phân silic loại 5 cân bón phân silic loại 5 cân này Đấy. bón 5 cân này để bón thúc để bón thúc cho bưởi trong à, giai đoạn mà đang à, chuẩn bị à, thu quả này các bạn nhé đấy thì à, với cái túi 5 cân này thì chúng tôi chỉ đạo nhà vườn là bón là 5 cân này à, cho ba gốc trong một kỳ bón và một năm thì bà con nên thực hiện là ba lần à, thực hiện vào đầu năm khi mùa xuân thì ta cũng bón một lần à, kết hợp với lượng NPK à, ở đây thì cái lượng NPK bón một cân trên một gốc này chưa phải là nhiều nhưng mà cái vườn bưởi này vườn bưởi này là đã bón cái phân chuồng khá là nhiều rồi yeah. Dạ. cho nên ở đây nhìn lượng lá thì à, biết rằng là cái lượng đạm nó hơi dư thừa right. Vâng. cho nên là tới đây thì ông là giảm cái NPK đi ta chỉ bón ờ, khoảng độ 5 nặng một gốc thôi vâng. 5 nặng một gốc thôi bởi vì phân chuồng của ta nhiều mà trong phân chuồng lại có rất nhiều đạm rất trong phân chuồng có rất nhiều đạm cho nên là tới đây mình giảm cái NPK đi mình chỉ bón lửa cân trên một gốc và phân Zinix này thì ông bón là túi một túi như thế này là mình cho 3 cây dạ. là mỗi cây nó vào khoảng cân 7 bởi vì lượng Zinix ở đây nó vẫn còn thiếu bởi vì quả nó sai mà hơn nữa là bưởi da xanh đặc thù ở trong miền Nam mà thu quanh năm không phải như ngoài Bắc ngoài Bắc thì có thể thu chỉ một năm chỉ thu một lần thôi nhưng mà trong Nam thu quanh năm lượng quả ra liên tục thu liên tục thì chúng ta cũng phải cung ứng phân bón cho nó liên tục để lúc nào nó cũng có dinh dưỡng nuôi quả đấy và thì ờ, bón này thì là kỳ bón thứ hai trong năm đấy. và đến kỳ cuối cùng thì mình sẽ bón vào tầm độ khoảng tháng tháng 6, tháng 7 mình lại bón thêm một kỳ nữa và vâng. lúc đấy thì mình nhìn cây mình bón nếu như mà cái lượng đạm nó vẫn dư thừa thì lúc này ta không cần bón đạm nữa không cần NPK nữa mà ta chỉ uh, đưa kali, thêm kali yeah. Dạ. và sinic vào như vậy là đủ à. thế còn cái túi 300g này thì mình cứ phun định kỳ dạ. yeah. bà con nên phun là mỗi tháng phun cho nó một lần Vâng. thì nó sẽ thứ nhất là làm dai cuống này à, à, chống dụng quả này một cái nữa là cái này nó làm cho cái mã nó bóng bóng mỏng da nó bóng mỏng đẹp như là da em bé à. đấy và cái phân này nó còn có một cái chức năng kỳ diệu như này này mà các có thể các nhà vườn chưa lắm được này tức là có những khi mà mình à, chăm sóc do mình không cân đối dinh dưỡng dẫn đến là cái rễ của nó yếu nó bị um, quả nó bị vàng yeah. Dạ. vàng như kiểu sắp chín ấy yeah, vâng, yeah. Dạ. thì um, mà nếu như mà mình không biết xử lý thì nó sẽ nó sẽ chín ép và nó rút trái dạ. nhưng mà nếu mình dùng cái túi 100 g này mình không giảm dạ. nó xanh quả lại dạ, nó xanh quả lại và cho cái mã nó đẹp hơn và quả nó lại tiếp tục lớn tiếp tục lớn và cái này như tôi đã trình bày là nó có tình trạng đàn cuốn cho nên là nó chống dụng và nó nó nó cho cái quả bóng đẹp Đấy. kỳ theo hàng đấy và sau đây thì chúng ta đến với quy trình là bón tâm sát cho bưởi rau xanh tại thời điểm này đấy. và vâng, cái kéo đây vâng ờ, thưa các bạn là đây là một túi phân silic à, loại bón gốc vừa để bón nốt vừa để bón thúc có trọng lượng là 5 kg trên một ờ, túi như thế này đấy và khi mà ta bón cho bưởi da xanh thì ta tùy theo cây mà bón dạ. Đây ta ông bón đi ạ một túi này thì mình cho ba gốc như cái cây to này thì mình bây giờ mình cho hai cân vải ra cái tán rộng dài chị ạ đúng rồi mình dạ. vãi theo tán vâng. vãi cũng vãi từ từ từ gốc vãi ra chị cứ cho gốc cách gốc ra cách gốc ờ, độ bốn năm mươi phân cách gốc là bốn năm mươi phân đấy đó thì vâng quang à. và sau khi mà bón xong như thế này thì mình bà con nên tưới nước để giữ ẩm cho cây và để cho phân nó thẩm thấu nó ăn dần nó ăn dần ờ, để lúc nào nó cũng có mấy cây này là thì nó nghe đúng tán lá nó lại chùm vào nhau dạ. nó mang nó mang nhiều trái quá thành ra là trái nó nhỏ hơn nhỏ hơn đấy cả. à. cái này là với tính chất là nhiều trái quá là mình phải tỉa vợ nó đi vâng phải tỉa bớt đi không để nó nhiều quá nó nó sẽ nhỏ và thứ hai là nó không quá thành ra là em không cắt tỉa kịp À. Dạ. Đấy. À, đối ờ, đối với những cây bưởi mà da xanh mà nó xấu thì tại thời điểm này tại thời điểm mà đang ờ, chuẩn bị thu trái này thì bà con cũng nên bổ sung cho nó khoảng 5 lạng cho đến một cân NPK trên một gốc và khi bón phân chúng ta nhìn theo cây à, ví dụ như cây to quả nhiều mà cây xấu thì các bà con có thể cho một kg trên một gốc nhưng mà nếu mà cây à, tương đối là xanh tốt thì bà con cho lửa cân và cũng có thể bón NPK thì bà con bón loại nào cũng được và nếu như cây tốt thì ta à, chọn cái hàm lượng NPK cái lượng đạm nó thấp đi một chút kali cao hơn thế còn uh, cây mà tốt rồi thì ta um, giảm cái lượng LVK đi và tăng kali lên đấy và cây nếu cây xấu thì ta sẽ tăng lượng LVK lên đấy và kết hợp cùng với phân silic này thì ông bón cho ba cây điện bón hết cho ba cây điện đấy. và kết hợp cùng với phân trung lượng uh, silic uh, Tân Phát Bắc Giang này thì giúp cho cái việc ờ, quả nó sẽ to đồng đều mã đẹp vỏ mỏng và ừ, sọ to múi dài ruột đỏ mà tôm sẽ giòn hơn đấy Vâng sau khi đã bón phân xong thì chúng ta đến với công đoạn là phun nước để tưới nước để giữ ẩm cho cây và để vâng. cho nó tan phân cũng như là phân nó thẩm thấu dần vào gốc mà bưởi da xanh này đấy thì um, như vậy là đã xong một quy trình hướng dẫn bón phân Philip cho bưởi da xanh tại thời điểm vào tháng tư này và Vâng, vừa xong xong bón phân silic loại túi 5 cân cho vườn bưởi da xanh này thì bà con cũng ờ. nên dùng cái túi 300g này để hòa ra với tỷ lệ là cứ một túi này hòa ra với 60 lít nước và phun cho diện tích cây 6 năm tuổi như thế này thì mình phun cho khoảng từ 10 cho đến 15 cây định kỳ hàng tháng tức là mỗi tháng phun một lần đấy thì sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con thực hiện trên vườn bưởi của ông Phùng Văn Trong ở địa chỉ là ờ, ấp Thanh Trung huyện thị trấn Thanh Bình thị trấn Thanh Bình huyện Bù Đốc tỉnh Bình Phước và trên vườn bưởi da à, xanh 6 7 năm tuổi này là có tới khoảng hơn 400 cây và hiện nay đang trong thời kỳ à, thu trái à, nhưng mà chúng ta vẫn nên bổ sung cái phân trung vi lượng cho nó mục đích ở đây để làm gì để làm cho cái trái nó xanh hơn nó mượt hơn quả nó bóng hơn và nó to đồng đều hơn và à, à, cho cái vỏ nó mỏng hơn sọ to hơn múi dài dày múi và cái tôm của nó sẽ sẽ đỏ hơn và ăn nó ngọt đậm hơn đồng thời khi phun cái phân Zinix này lên lá thì nó sẽ hạn chế những cái sâu bệnh trên lá nó sẽ làm cho cái lá dày xanh to cứng bóng như trắng một nấm mỡ thì ở trong và cây, cái cây này nó có nhiều này, thế hệ quả khi phun cái này thì nó làm cho những cái thế hệ quả con thì nó lớn nhanh hơn quả uh, nhỡ thì nó lại uh, mỡ quả dáng nó tạo dáng cân chuẩn hơn nó định hình cho cái dáng ừ. ờ, quả cân chuẩn hơn và trái to thì nó làm cho trái nó già hóa nhanh vỏ nó mỏng và cái chất lượng bưởi nó ngon và khi mà phun được cái phân này vào thân bưởi thì nó hạn chế được những cái nấm mốc ở trên thân đấy hạn chế những nấm mốc rêu rèo nấm mốc trên thân hạn chế được những cái xì mủ trên thân cũng như là hạn chế những cái sâu đục thân đấy và hạn chế những cái muội ở trên trên bề mặt lá này muội rồi những cái côn trùng như là nhện đỏ muội nhện chích hút này à, rồi ờ, nhện đỏ rồi à, những cái dẹp sáp trắng vân vân đấy và sau đây thì chúng tôi hướng dẫn là cứ một túi phân này pha với tỷ lệ 60 lít nước và phun cho là với cây to như này là chúng ta thực hiện trên 10 cây vâng. Ừ, cắt túi phân <coughs> Vâng ở đây trước khi mà chúng tôi đến thì chủ vườn đã đã pha trước rồi ạ đã pha trước vâng đã pha hết ra là cả chục gói vào cái, cái tẹt ờ, một ngàn lít đây rồi vâng một ngàn lít thì đã pha chục ừ, gói rồi bây giờ tiếp tục ờ, pha uh, demo thôi để để cho bà con biết thôi một cái gói phân đây Đấy, ông bây giờ ông khoáng điện bà con có điều kiện thì ờ, có thể ngâm phân từ hôm trước để cho nó tan dễ dàng hơn à, sau đó thì chúng ta uh, khoáng đều lên và chúng ta chắt lên nước chúng ta pha vào cái phi như thế này để tránh bị tắc vòi khi mà uh, phun phun xương cũng như là tắc cái hệ thống nước của chúng ta đây là em phun bằng à, là máy xịt ạ Vâng. Và cái này em phun bằng máy máy máy máy xịt tại vì mình cái này xịt cao. Vâng đúng rồi. À. Tôi đổ vào đấy. Đây là bây giờ đổ đổ vào. Bây giờ đổ đổ vào bình ạ. Mỗi một uh, túi là mình cũng pha như thế xong để đổ vào bình. Dạ, dạ. Đổ bình xong là mình tráng cái nước uh, lại đi. Tráng lại tí nước đi. Nhá. Lấy nước trong thôi còn cã dạ, đã, đã để lại cái này là, là, là phải là ngâm mới lâu chút nó mới ra đúng rồi nếu như muốn đi phải ngâm từ hôm trước cái, cái, cái bây giờ là nó để vậy mình ngâm rồi. tiếp luôn là đấy không đây là chỉ làm demo cái này thôi còn cái cái mà của anh ngâm hôm trước hôm qua cho vào đây rồi là là là, là, là đủ liều lượng rồi thì anh đổ đổ đổ đốt cái đấy vào đi vâng. khoáng à, tráng này đổ đốt ra bà con có thể làm loãng cái phân này bằng cách là cho nhiều lần nước vào đây rồi chắt lấy nước để rồi, thế được rồi để bơm còn cái bã này cái bã này còn một chút thì mình nằm loãng để mình tưới vào một vâng mình tưới vào trực tiếp vào gốc luôn vâng, dạ, vâng. Dạ, em cũng bữa vừa rồi em cũng sử dụng vậy vâng dạ. bà con không nên bỏ cái bã này dạ. vì cái bã này nó mang tính chất cải tạo đất rất là tốt dạ. nên mình không nên bỏ đi vâng. và sau khi mà à, phân đã pha đủ cái lượng nước là 10 túi phân cho một cái phi là một à, lửa phi lửa phi thôi lửa phi cho lửa phi là một ngàn lít dạ. Đấy thì bà con có thì thể đây chỉ vào độ là... 6 10 túi nữa vào đây là vào độ 6 600 lít. Vâng. Thì cũng nằm là vào nằm 3 phi đấy. À, bằng 3 phi kia đấy. 3 ờ, 3 phi 200 lít. 220 lít. Rồi được rồi. Thế là liều lượng thế là đủ rồi. Dạ. Thế bây giờ mời ông à, phun đi. Vâng thì à, cái vòi em ở đằng kia. rồi rồi. Giờ này đi ra bên Rồi ra đấy xong rồi phun nhá. Rồi dạ, dạ. rồi xin lỗi. khi mà đã thực hiện xong cái ờ, cung đoạn là pha phân thì chúng ta đến với cung đoạn là phun phân silic trên bưởi da xanh tại thời điểm này Đấy. thì ờ, khi phun thì bà con lưu ý là phun đều trên hai tán lá và phần quả trực tiếp vào quả và phun cả vào những thân cây để hạn chế được cái rêu rêu lấm mốc trên thân cây cũng như là hạn chế xì mủ xì mủ ờ, trên cây rồi thì hạn chế được cả cái sâu đục thân ở trên cây đấy yêu cầu là phun đẫm đìa từ à? à, thân trên lá trên quả thân lá quả đấy, còn phần gốc thì mình đã bón cái túi 5 cân rồi cho nên không cần phải à, chĩa vòi phun xuống gốc nữa mà chúng ta chỉ cần phun đều trên thân lá quả thì nó giúp cho cái quả là nó sẽ căng bóng hơn ừ. giúp cho quả căng bóng hơn và dáng nếu như mình phun càng sớm bao nhiêu thì nó tạo cái dáng cân chuẩn tạo cái dáng cân chuẩn cho quả cũng như là cho quả xanh vỏ uh, vỏ xanh lá đẹp đấy vỏ mỏng sọ to múi dài tôm ruột đỏ và ăn nó rất là giòn tôm và hạn chế những cái à, một số bệnh trên lá như là thám thư xương mai hạn chế cả những ruồi vàng những con chích hút ở trên phần quả và nó tạo cho cái kết cấu quả chặt chẽ hơn đấy nó làm cho cái quả chặt chẽ hơn cho nên là cái bưởi dùng bưởi da xanh dùng phân silic này thì nó rất là lặng trái bởi vì khi mà ta cung ứng đủ ta cung cấp đủ cái lượng trung vi lượng cái phân trung vi lượng cho quả thì quả nó sẽ rất là đẹp mã nó bóng và nó hạn chế được một số ừ, những cái à, như là sốc sồi trên quả này thế rồi à, hạn chế được những cái à, um, nó bị um, gạo nó gọi là gạo ở trên trong muối nó bị khô khô khô tôm đấy các bạn ạ đấy thưa bà là để có thể là uh, sử dụng cái phân silic này trong miền Nam thì người ta có thể là pha với cái tỷ lệ là 60 lít có thể pha loãng hơn hay là pha đặc hơn thì bà chỉ cho biết ờ, để mọi người dễ sử dụng hơn. À, vâng một câu hỏi này rất là hay. À, bà con có thể pha túi vân Silic 300g này à, với cái lượng nước là từ 60 lít nước cho đến 100 lít để phun à, cho à, từ 10 đến 15 cây tùy theo độ tuổi và cái việc mà pha loãng này thì để cho bà con phun đấm đìa hơn nữa bởi vì thời tiết miền Nam đặc biệt là vào mùa khô thì à, cây phun đấm hơn cần lượng nước rất nhiều chính vì vậy mà bà con nên pha loãng ra để phun cho nó đẫm đìa hơn đấy và quy trình phun này thì chúng ta thực hiện là uh, mỗi một tháng ta nên phun một lần uh, cho bưởi và cái bưởi này còn hai tháng nữa mới được thu hoạch uh, nhưng mà tại thời điểm này mình vẫn phải phun và bà con sẽ hỏi rằng là phun như vậy nó có độc hại không thì uh, đây là dòng phân trung vi lượng silic uh, nó không phải là thuốc bảo vệ thực vật nó không phải là dòng kích thích kì kì nó không phải là dòng kích thích cho nên là chúng ta tại thời điểm này là bởi vẫn rất cần cái lượng à, trung vi lượng để làm gì để tạo cho cái vỏ nó cứng hơn tạo cái vỏ cứng hơn tạo cho cái sọ của nó to hơn và nếu thiếu trung vi lượng thì chất lượng quả nó hay bị à, chín sớm rồi dẫn đến là nó bị rụng quả nó hay bị rụng trái và um, nếu thiếu trung vi lượng thì nó hay bị xốp cò cũng như là trái nó không to đồng đều mã không đẹp và ăn không ngọt và nếu như thiếu nếu bà con không cân đối dinh dưỡng cho bưởi thì nó thiếu chất từ cái thiếu chất này thì nó sẽ Rau bưởi nó hay bị đơ quả Hay bị đơ, xin lỗi hay bị đơ cây các bạn nhé Và đơ cây dẫn đến là Nó không ra trái Nó không ra trái Nó xanh tốt thì vẫn xanh tốt nhưng mà Trái nó không ra Đó. Thì Như vậy thì bà con sẽ rất là uh, Buồn Buồn chán và ra ngoài ra ngoài buồn uh, chán và cuối cùng thì à, một số nhà vườn đã à, do không được thu thất thu bởi vì trồng mà không có thu hoặc là thu nhưng mà nó không đáng kể gì à, bán thì không được giá cho nên là bà con đã chặt bỏ như vậy rất là phí và à, để giúp bà con à, bổ sung biết cách bổ sung cái phân trung vi lượng silic tại thời điểm à, đang mang quả này thì công ty Tân Phát Bắc Giang đã làm một cái clip này để hướng dẫn cho bà con về à, cách dùng phân Sinic vào những thời điểm phù hợp để giúp cho bưởi được à, trái to đồng đều mã đẹp chất lượng cao cây sinh trưởng phát triển khỏe và hạn chế sâu bệnh à, và hạn chế đây là hạn chế từ 7 đến 80% sâu bệnh trên bưởi da xanh và giúp bưởi da xanh quanh năm có quả và cho bà con thường xuyên được thu nhập à, cao và giúp cho cái thương hiệu bưởi da xanh của bà con càng ngày càng phát triển lên một đỉnh cao mới và à, để người dân luôn à, được à, có thu nhập tốt và à, phấn khởi tin tưởng thì chúng tôi đã làm một clip này để hướng dẫn bà con về cách à, phun phân silic cũng như là bón phân silic cho bưởi da xanh tại thời điểm này và à, đến đây thì thời lượng của à, chúng tôi cũng đã hết mọi à, thắc mắc về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 và cuối cùng thì xin kính chúc bà con có những vụ bưởi da xanh bội thu và có chất lượng bưởi da xanh đúng tầm là bưởi da xanh miền Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.